Dạ, Nam mô Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát con và chúng sinh từ vô thủy đến nay tự đã, đã tạo rất nhiều điều tội lỗi nay có duyên lành gặp được Phật pháp và đã được ngài thương ngài về chú xứ nơi đây để chúng con thanh xin thay mặt toàn thể gia đình cùng tất cả chúng sinh xin được quy nương tựa nơi ngài bổn tôn địa tạng vương bồ tát con được nghe đức phật tuyên thuyết trong kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện giảng nói về những sự không thể nghĩ bàn của ngài đại thánh địa tạng bồ tát ma ha tát và con được thiện tri thức là thầy tâm tạng cùng các bạn đồng tu trong nhóm cầu đạo do thầy tâm tạng dẫn dắt hàng ngày hướng dẫn con tu tập con xin tâm cảm động một lòng một dạ đối trước ngài con xin phát lời thệ nguyện như vậy con nguyện từ nay trở đi đến tận cùng đời vị lai nhấn đến ngày con thành phật đời đời kiếp kiếp con thân được quy nương tựa nơi ngài bổn tôn địa tạng vương bồ tát con nguyện từ nay trở đi đến tận cùng đời vị lai, nhận những ngày con thành Phật, đời đời kiếp kiếp, con <clears throat> sẽ được ờ, giáo hóa khuyến dụ chúng sinh đồng biết đến Ngài và quy theo Ngài, cầu xin tất cả các chúng sinh đều được lợi ích lớn. Nam Mô Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát, con cầu xin Ngài đại từ đại bi chứng minh cho sự quy y và lời cầu nguyện của con để đời đời kiếp kiếp không bao giờ con quên mất lời nguyện này Dạ hiện con là người phạm phu ngô di, tội chướng sâu nặng, nghiệp chướng sâu dày. Con cứ mong Ngài mở lòng từ bi, xót thương đến con và tất cả chúng sinh mà Ngài gia hộ cho con, cùng tất cả muôn loài, tội nối thảy đều tiêu tan, nghiệp chướng thảy đều tiêu trừ, phước đức ngày càng tăng trưởng, trí huệ khai mở, tất cả đều phát tâm từ bi phát tâm bồ đề tin sang nhân quả sám hối tội lỗi nghiệp chướng để tu tập theo chánh pháp của như lai đạo nghiệp sớm thành tựu viên mãn mang lợi cho tất cả chúng sinh nam mô bổn tôn địa tạng vương bồ tát tác đại chứng minh nam mô bổn tôn địa tạng vương bồ tát Nam mô Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. kệ tám tháng ngài địa tạng bồ tát ngài bồ tát địa tạng nơi cõi nước phương nam hương hoa mây vẩn vũ lành tốt này trang nghiêm chư Phật tên địa tạng Bồ Tát mười phương tin địa tạng nước vô lượng lòng chứa chứa hạnh này độ sanh bao số kiếp tay cầm sẵn gậy vàng cứu chúng sinh gọi ngục tay cầm châu sáng tròn hảo quang khắp đại thiên giúp tất cả chúng sinh chọn nên đạo vô thượng ngài Bồ Tát địa tạng khuyên dạy các chúng sinh giới định tuệ nghiêm minh quy nơi tam bảo thực tập tâm Bồ Tát cúng dường cho cha mẹ báo hiếu cho ông bà giữ giới nên kiên trì giúp người trong hoạn nạn an vui và tự tại từ chối những lời mời lời dục vọng thấp hèn những phước báo đã làm hồi hướng đến khắp nơi nguyện thoát khỏi sinh tử ngài bồ tát địa tạng khuyên dạy các chúng sinh tu tập hạnh địa tạng được 28 điều lợi ích được chư phật hộ độ được phước báo quả lành được chứng đạt nhập niu được có tâm bồ đề được thức ăn đầy đủ được sức khỏe sống lâu được tránh khỏi tai nạn được tránh khỏi trộm cướp, được chúng sinh cung kính, được Bồ Tát hộ trì, được thân thể khỏe mạnh, được làm nghề nghiệp lành, được thân hình tướng tốt, được sinh về cõi trời, được làm bậc thánh vương, được trí huệ viên mãn, được vạn sự như ý, được gia đình hạnh phúc, được tiêu trừ tai họa, được dứt hẳn nghiệp ác, được đi đứng an toàn, được chiêm bao vui vẻ, được được người thân thoát khổ, được sinh nơi an nhàn, được Bồ Tát người khen, được năng lợi thông minh, được trí huệ từ bi, được tốt giáo niết bàn, nó có trời đao lợi, thế tôn nói pháp màu, địa tạng đại Bồ Tát, công hạnh rất rộng sâu lời dạy đến ngàn sau trường người điểm thoát khổ nay con phát nguyện rộng mãi mãi quy ngài địa tạng tu tập hành địa tạng trên đền bốn ân nặng giới cứu khổ tam độ cùng pháp giới chúng sinh đều chọn thành phật đạo nam mô đại tử đại bi đại nguyện đại thánh bổn tôn địa tạng bồ tát ma ha tát Nam mô đại tử đại bi đại nguyện đại thánh bổ tôn địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô đại tử đại bi đại nguyện đại thánh bổ tôn địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.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 lai nữa ngài địa tạng bồ tát bạch cùng đức phật rằng bạch đức thế tôn vô lượng vô số kiếp về thuở quá khứ có đức phật ra đời hiệu là vô biên thân như nay như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức phật đây tạo thời sinh lòng cung kính nền đặng diệu nền đặng siêu siêu việt tội đặng sinh tử trong 40 kiếp cũng là vẽ đắp cúng dường tán thán người này được vô lượng vô biên ờ, công đức phước lợi lại hàng xa à, kiếp về thuở quá khứ có đức Phật ra đời hiệu là biểu thắng như nay như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức Phật đây phát tâm quy với Phật trong khoảng khảy móng tay người này sẽ chọn hẳn không còn thối chuyện nơi đạo vô thượng chánh giác lại về thuở quá khứ có đức Phật ra đời hiệu là ba đầu ma thắng như nay như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức Phật đây thoát qua lỗ tai người này sẽ được một nghìn lần xin lên sáu tầng trời cõi dục hướng là trí tâm xương niệm lại bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời, hiệu là sư tử hống như nai, như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây phát tâm quy với Phật chấp trong chừng một niệm người nãy sẽ được bôn lượng các Đức Phật xoa rảnh thọ khí cho lại <clears throat> hằng hạ xa kiếp về thuở quá khứ có đức phật ra đời hiệu là câu newton như nay như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức phật đây trí <clears throat> ờ, tâm chiêm ngưỡng lễ bái hoặc lại tán thán ngày này nơi pháp hội của nguyện đức phật trong nghìn kiếp nằm vì đại phạm vương đạt phật thọ khí đạo vô thượng cho lại về thuở quá khứ có đức phật ra đời hiệu là tỷ bà thi như nay như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức phật đây liền khỏi đạo bạc đạo thường sinh vào trốn trời người hưởng lấy sự vui thủ thắng vi diệu lại bất khả lại vô lượng vô số hằng hà xa kiếp về thuở quá khứ có đức phật ra đời hiệu là đa biểu như nay như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức phật đây thời ngày này để sẽ khỏi khỏi xoa đạo bác đạo thường sinh ở tại cung trời hưởng sự vui thủ thắng vi diệu lại về thuở quá khứ có đức lại về thuở quá khứ có đức phật ra đời hiệu nào biểu thắng như nay như biểu biểu tướng như nay như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức phật đây thời không bao lâu người ấy sẽ đặng quả sinh lòng cung kính người ấy không bao lâu sẽ đặng quả na a na hán lại về thuở các vô tượng vô số hàng ngã xa kiếp về thuở quá khứ có đức phật ra đời hiệu là ca sa chẳng như nay như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thời ngày đã được siêu thoát trị sinh tử trong 100 đại kiếp đại về thừa quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Đại Thông Sơn Vương như nay như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thời ngày đã được hàng ngà xa chư Phật nói nhiều pháp màu cho đều đảnh thảo đảnh đạo đều động thành đạo Bồ đề lại về thừa quá khứ có Đức Tịnh Nguyệt Phật Đức Sơn Vương Phật Đức trí Thánh Phật Đức Tịnh Danh Vương Phật Đức trí Thành Tiệu Phật Đức Diệu Thinh Đức Vô Thượng Phật Đức Diệu Thương Phật Đức Mãn nguyện Phật Đức Nguyệt Diện Phật có bất khả thuyết Đức Phật tế Tôn như thế, tất cả chúng sinh trong thuở hiện tại, thuở vị nay hoặc là trời, hoặc là người, hoặc người nam, người nữ chỉ niệm được danh hiệu của một đức Phật thôi sẽ được vô lượng công đức. Huống nữa là được nhiều được nhiều danh hiệu những chúng sinh đó, lúc sinh lúc tử đặng nhiều phước lợi không hoàn đọa và ác đạo nữa. Như có người nào sắp mạng chung mà hàng thân quyến trong nhà nhận đất một người vì người bệnh sắp chết đó, mở động niệm niệm lớn tiếng danh hiệu của một đức Phật thời người trước đó trừ đắp tội vô gián, các nghiệp ác khác đều tiêu sạch cả. Năm triệu vô gián kia giờ rất nặng nề đáng nhẽ trải qua, ước kiếp không ra khỏi đạo quả khổ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 Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh Ha ha ha, Bụt Sắc Mô Đi Sô Ha